Trước khi bắt đầu video này thì mình có đôi lời muốn tâm sự với mọi người ha Thì thật ra mình định làm nhiều lắm cơ, chỉnh chu hơn cơ Nhưng mà có rất là nhiều vấn đề xảy ra trong suốt quá trình quay cũng như là quá trình edit Nên chỉ có thể up lên đây một phần, một phân đoạn nhỏ trong toàn bộ quá trình thôi Nên là mong mọi người thông cảm cho tụi mình ha Ok, chào mừng mọi người đã cùng đến với kênh Ký Kỳ Cục của mình Đây là bạn Thị Dung Xin chào Đây là bạn Quốc Ưng Hello mọi người Hôm nay á, thì mình tụi mình có hẹn tại đây để mà cùng reaction bộ phim Cool Trai tập 11 ờ, Thì mình chưa có bộ phim nào bao giờ nhưng mà tại vì là mình cái gũ ghê mình mà mình thấy là thôi ờ, bạn mình kiểu như là cũng năn nỉ mình coi quá kia không phải năn nỉ luôn bây giờ có thể mời ra luôn <laughs> phim kể về mối tình của hai người nam ừ. ừ. mà một người nam á làm con trưởng của một cái gia tộc có tiếng mà mình cũng hiểu là thời xưa rồi, thời sơn một tộc đúng rồi, rồi con cả nữa dòng họ cháu đức tôn là thường bị dính lại nguyền ừ. ừ. đó là là tóm tắt vậy thôi đó <laughs> rồi vậy là trong rồi vậy là trong suốt 10 tập qua là, hai người đó làm cái gì nè à, sao à? nhớ mình cái ghost story là cái gì đó là, là những cái lúc mà làm những cái chuyện những cái khúc mà tình tứ rồi này kia thì là Hay không nha chuyện riêng tư không tao không tư tao không có up tao luôn cân nhắc up story một cách văn minh nhất nha mình đính chính trong video này ok nói chung là không có dung tục như lời bạn này nói nha trời ơi mình xin đính chính luôn And a half hours later. cụ thể là sau, sau khi một hồi mình trao đổi ha bây giờ không làm tốn thời gian của mọi người mình sẽ cùng nhau reaction trực tiếp ha biết Đố mọi người biết đây là phân cảnh gì mà con bạn mình đã đau khổ như vậy Cái xuân dược nó nó không phân biệt tới vậy luôn á Có gặp ai, có gặp ai cũng sẽ như vậy luôn á Cái đau nó sẽ muốn đỏ ra Ờ nhưng mà Nhưng mà nhưng mà Đấy là rõ ràng Sang đâu có cảm xúc em gái đâu Nhưng mà bây giờ cũng vậy luôn Đấy là, Đấy là sinh dược bẻ công muốn giải tỏa nữa đúng không ờ. nên là ai cũng được à nên là ai cũng được ghi nhớ câu này ai cũng được cũng không được đâu, cũng cần những căng thẳng nó cũng không được cứu mẹ nó làm gì cứu Diên Phin trước kìa đúng rồi con là phải đi cứu mẹ trước là đúng <laughs> lỗi đó thấy chưa đấy chưa phải như vậy lỗi xin lỗi đúng ý ba mẹ mà coi được cái clip này tao xin lỗi coi xin lỗi tội Than á Thí dụ chuyện này không may cú là ám ảnh suốt cuộc đời của Than luôn á Đúng không? Chứ Than cũng đâu từng có ý định là hại người nhưng mà tự nhiên làm như vậy Làm như vậy cho con mình là tình thương biến tướng luôn rồi Đúng rồi Ôi, nó bị vậy uống chúng cái đó của bà đó ai cũng được đó Câu chú mà quên hả bà Oh my goodness Trời ơi Tỉnh táo rồi đi đi Trời ơi, vẫn lại vô đó Gì vậy máu? Máu, máu Máu như chân trâu Chân trâu đen <laughs> Không khúc này đừng nên cười giữ đúng tâm lý đi Này với nè Trời ơi, ổn mà Không, không Uống ổn, tại người bị yếu rồi, không lấy Chết rồi ờ. dạ. Giao trứng cho chiên mẹ hay giao trứng cho ác đây đóng cửa đó má đóng đi đóng đi đóng đi Ôi, nghe nói hai người bận rồi đúng không đi về đi đừng coi nữa. <laughs> hết bận rồi <laughs> mọi sự ngăn cản của tôi trong cái phân cảnh um, dừng chiếu của hai bạn nam chính á đều bị tụi nó bác bỏ thường thấy mấy cái này á là người ta tập thể dục nè hút mấy cái hút này như vậy là tập thể dục đúng không không không ấy là tập thể dục theo kiểu tập thể dục á hỏi <laughs> gì vậy mọi người tại sao tập ừ tại sao là là tập thể dục đúng ừ. không như như kiểu hít đất rồi rồi chạy bộ rồi đúng không đó vận động tại đang tôi là tôi muốn đính chính ở đây tập thể dục là như kiểu tập cardio hít đất đồ ấy ổn mọi người Đóng kỳ quá chứ tại sao tập thể dục cho đủ mồ vậy không thường là phải phải tập thể dục là phải cái um, gì mà thể dục lắm rồi đó trời ơi làm cái reaction này bị bôi bát luôn rồi đâu ấy là người còn lại là có thể control được ta không uống xuân dược nha làm ơn <laughs> hãy đến hãy đến với anh đêm nay ơi nổi gì gà quá ô mà như như mấy ờ, người khác mà uống cái thuốc nó vô là người ta sẽ ui ui người ta sẽ rất là ồn ào đó rất là nhẹ nhàng chứ má này biết rồi hay gì đó ủa ủa ủa là sao wow ui ờ. coi nhiều phim quá nó vậy đó tôi chưa thấy người tôi chưa tận mắt thấy người ta uống sẽ có biểu hiện như thế nào đó <laughs> tôi phim nhiều sorry mọi người dung coi phim nhiều mà coi phim gì mà phải lại phải thấy nhiều cái cái cái cảnh là người ta phải uống cái thuốc nó vô người ta phim việt nam mình đó thật sự quá ha uống xong dược vô xong nhưng mà cũng rất là lịch sự không ý là thật sự là lịch sự từ cốt cách lịch sự ra <laughs> cho dù uống thuốc thì cái cốt nó cũng còn lịch sự ok ok coi mọi người nên tôi bị ngại rồi tôi chỉ giữ trong lòng thôi trên mạng nó không vậy thôi nó không có sửa mũi sửa mũi là méo mũi <laughs> trên mạng nói <laughs> oh my god rồi đủ phim rồi mình đi rửa sình xong rồi nha tắt tivi nha mọi người cận thằng đó đó để lấy bí mật của Chian là gì á nhưng mà đâu ngờ bí mật của Chian lại là chiêu <laughs> thôi đi quá nhiều thứ ập tới người ta người ta cũng ủa nhà dạ nhà đạo diễn dựng lên gì vậy sao giống một túp liều tranh hàng quá tim vàng <laughs> ồ vậy ồ cái kiểu dựng cho hai người tới ở thật sự luôn căn cứ bí mật bà thấy bà sốc bà sốc bà bệnh luôn một mình mới thấy được cái cảnh này thôi ในห้องนั้น คุณเทียนไม่อยู่หรือ ai kiểu ai biểu hạ xuân dược cho con trai mình Ừm, làm nhiều cái không thể quay đầu luôn á อาเทียน <laughs> bất ngờ chưa bà già vui chứ vui bữa ba này làm gì con ta xong rồi dậy hỏi ủa sao chị để bỏ đi nữa dạ. thấy không giật luôn cái mền duy nhất bỏ đi luôn chứ <laughs> tiền tình thật sự sao ta cứ sợ với cái với cái kiểu này ta cứ sợ là lỡ mà cái không có hậu nữa dạ. trời tưởng là good boy nhưng hóa ra là chap <laughs> boy thấy không làm xong cứ bỏ đi không một lời trả lời con ta luôn <laughs> cũng có thằng này bỏ miệng เดี๋ยวครับที่ đâu เรา mà tụng với người ta Ăn cháo ไม่ đá คุณ bát เนี่ย tôi nãy gọi trên là trên chap boy <laughs> Nếu mà mẹ nó không cho nó uống thuốc Nó cũng không dám nói ra mấy từ vậy đâu ha thật sự chắc giữ quy một đời luôn Dạ Linh vui hay Linh buồn คุณทำแบบนี้บ่อย mẹ giúp con ผมโง่เองเหรอที่หลง cho เชื่อ lại rồi มันไม่ใช่แบบนั้นนะจิว không hả không hả bạn tôi không rồi mọi người hai bạn sẽ ấn tượng nhất phân cảnh nào trong tập này cho một bộ phim làm cho tôi rất là căng thẳng thật sự tôi rất là căng thẳng luôn coi mà kiểu nhập tâm từ giây phút một và đây chắc chắn là cái bộ phim đó mà mình sẽ không bao giờ mình chủ động mình xem bởi vì thật sự ra nó rất là cuốn nhưng mà khi mà mình coi mình sấy vô nó rất là mệt mỏi với mình bạn này mới thể hiện được sự căng thẳng là bạn này bạn này hời hợt căng thẳng mà một cách hời hợt căng thẳng cho có coi biết là hấp dẫn phim nó chưa được biết rất là nhiều cái nỗi sợ của mình luôn mình xem cái phim này mình rất là sợ là gia đình mình đang chĩa mũi vô cái người đó và sẽ làm hại cái người mà uh, kiểu mình rất là yêu thương mình như vậy ừ. trầm lắng đi mà thấy không <laughs> um, thì chắc là chắc là tôi xin phép chia sẻ trước ha ừ. cặp này 259 có nhiều phân cảnh hơn nó cũng không có thể hiện cái cách của cái thời đại này bằng những cái tập trước khi mà coi cái phim này mình cảm thấy là cũng hơn vào cái thế kỷ này có cái nhìn thoáng hơn về LGBT ấy cũng hơn là sinh ra trong giai đoạn này đúng không đúng không um, <laughs> là cái thứ nhất cái thứ hai á là có thể là mọi người xem tập 11 á mọi người sẽ bị ấn tượng bởi cái cảnh gọi là cái cảnh dừng ờ, chiếu đi ha cái cảnh giường chiếu của 259 nhưng mà mình lại ấn tượng cái cảnh của mẹ buồn luôn luôn những cái câu thoại của mẹ buồn trời ơi, lúc nào cũng rất là um, một người phụ nữ kiểu đi trước thời đại á một cái người phụ nữ có một cái suy nghĩ rất là thoáng trời ơi, cái nhân vật mình thích nhất phim có gì muốn bổ sung tiếp không tôi thì à, chỉ thích à, cảnh của hai bạn năm chín thôi <laughs> <laughs> tại sao rồi, lại sao, rồi, sao lại kèm với cái điệu cái với cái điệu cười đó ta <laughs> tại sao lại rất cái cảnh đó mình phải nói tại sao mình thích cái cảnh đó đi chứ cái đó là cảnh phim từ um, từ đầu tập 1 tới giờ uh, đây là tập 11 mình mới có thể xem được cái cảnh này à, nó làm cho mình phải kiểu uh, đỏ mặt tía tay um, kiểu hai người um, hiểu nhau hơn á đúng rồi đúng rồi như kiểu một bước tiến mà giúp xác định rõ hơn mối quan hệ của hai người đúng không à. một chi tiết xác nhận rõ hơn mối quan hệ của hai người Trời, tôi nghĩ đáng lẽ Jen cũng không có dám uh, kiểu bày tỏ thể hiện hết cái tâm sự của mình với chiều à ờ, đúng rồi à. cho tới khi mẹ của Jen à, bỏ thuốc à ừ. Ê, tính ra mẹ giúp con nhưng mà thật sự lại là hại con nhưng mà trong nhưng mà cái thật sự đó lại là giúp con lại cuối cùng đó lại giúp <laughs> ừ nhưng mà nó ờ, nhưng mà đúng là là, là là là chắc chắn là đã có coi như là số trời rồi sắp đặt rồi gì đó số trời sắp đặt hay nói đúng hơn là ông đạo diễn sắp đặt rồi <laughs> ký làm biên kịch này chứ nào ngoài ra trong phim á thì à, ngoài hai người nam chính thì khỏi nói rồi ha rồi còn lại mới vô giống như là mọi người cũng thấy mình <coughs> trong cái quá trình mà mình xem cái bộ phim xuyên suốt này á mình cũng luôn có bày tỏ là trời ơi mình ấn tượng với chị Duyên quá mình ấn tượng với chị Duyên quá nhưng mà thật sự mọi người chị Duyên thật sự rất là xinh đẹp và nói chung là mình cảm thấy có một sự gì đó nó rất là là cá tính ở trong đó chia sẻ rất nhiều nha chia sẻ rất nhiều mà chắc lên clip chắc mình cắt hết cắt bớt đi mọi người cắt không, bớt vì mình ấy là nhưng mà bạn bạn quốc ân á bạn chia sẻ Chiều như vậy á, bạn có ý định bạn coi phim tiếp không mà bạn chia sẻ hả? Một chục phút như vậy luôn vậy bạn Xin đính chính với mọi người, phim rất cuốn, mình rất là khen luôn và nhưng mình sẽ không xem như mọi người Đó, thấy chưa Tại vì nó một lần mình xem như vậy á là coi như mình giống như mình xem một chục bộ phim kinh dị vậy đó thật sự là cái người mình nó rất là căng thẳng nhầm mệt mỏi yếu xìu nó không phải là nỗi sợ tâm linh mà nó nỗi sợ mà gì đó về cuộc đời trong cuộc sống mình vậy đó mọi người cho nên là sẽ không coi không chủ động coi phim này nên biết sợ nhiều hơn nên coi những cái phim như vậy nhiều không nha va chạm với thật không có lý cho hồi gì để mà mình phải tự là mình căng thẳng và mệt mỏi bản thân như vậy tại vì mình sẽ không có giống mọi người mình sẽ không có coi được cái bộ phim này một cái cách nó khách quan một cái cách ở bên ngoài nhưng mà mình có bị xoáy vô cái bộ phim này á mình không có thoát ra được bạn dung bạn có muốn chia sẻ gì nữa không dạ không ạ à. <laughs> nói chung phim rất là hay à, rất là cuốn ôi à, một điểm ờ, đáng vui nữa là nhờ ký mà mình đã biết tới bộ phim này <laughs> nó đó bạn giúp mình quay trở lại con đường hữu nữ <laughs> cảm ơn ký tôi là tôi giấu mà vô clip nó khai hết giùm tôi luôn chị tự ghiền luôn ơi <laughs> tính ra sao tự vậy có sao tự nhiên xong làm khi mà làm cái video xong rồi mọi người đưa cảm nhận xong tự nhiên tôi cảm thấy hình như mọi người có vẻ rất là kiểu mọi người vẫn còn kiểu rất là tích cực vẫn kiểu rất là tươi sáng nhiều ha kiểu như nào giờ tôi có nghĩ tôi sẽ là một cái người coi như là kiểu cũng tích cực này kiểu như sao tự nhiên xong tôi có này khi mà cái cảm nhận của mình đưa ra thì có phần hơi tiêu cực lắm mọi người tại vì mình lại kiểu bị xoáy mình lại đưa cảm nhận là mình bị xoáy sau những cái nỗi sợ của mình á còn mọi người thì mỗi người đưa ra một kiểu nhưng mà mình cảm thấy là cái khi mà hai người chia sẻ cập nhật thì tôi cảm thấy là không khí nó nó tươi sáng hơn nhiều nhất là nó theo thứ tự luôn nó nghe theo cái hang đó rồi là chậm nhất đúng không xong cái là gì vừa xong tới bà này á là <laughs> bà kiểu bà rọi sáng trong phòng bà chia sẻ là cái gì mà bà quan tâm tới cảnh của nam chính rồi này kia bà ứng éo rồi này kia ha cái không khí nó nó nó, nó, nó tươi sáng hẳn liền nó hoàn toàn khác với lại mình luôn á mọi người không nhưng mà cái này á mình reaction quan trọng là mình phải đa dạng về cảm xúc đúng không ừ. có nhiều góc nhìn để cho mọi người có thể trao đổi thêm chứ đâu phải là ừ. um, góc nhìn của người tích cực thì dồn hết vào đó nhưng mà bỏ qua góc nhìn của quốc ân đúng không ừ. là cũng phải biết là mọi người để ý là quân sợ rất nhiều thứ để mai mốt ví dụ có gặp ngoài đời còn biết cách hù nữa hay quá ha ôi ơi bản thân cái bạn này á rất là ác luôn á mọi người à <laughs> Ừ. nghĩ sao tới giờ vẫn còn chơi hồi hồi rồi xong xong clip này nghỉ chơi <laughs> rồi rồi đây một phút nữa là xỉu rồi ok thì um, đó là những cái cảm nhận sơ sơ của tụi mình ha có thể á rồi, là sơ tụi sơ mình <laughs> có thể là um, um, hai người bạn của mình nói riêng và cả cả mình luôn nói chung á là um, có thể là khi mà xem phim thì mình, tụi mình có rất là nhiều cảm nghĩ nhưng mà khi mà lên clip tụi mình nói á thì nhiều khi nhìn vô ống kính á căng thẳng quá nhiều khi cũng bị sót ý thậm chí là quên luôn cái ý mà thật sự mình muốn nói mình mình làm vlog lâu rồi nhưng mà mình cũng bị cái cảm giác đơ cũng bị cái cảm giác gớt ý này nha nên là có thể là sẽ không truyền tải được hết những gì mà tụi mình cũng như là biểu cảm mà tụi mình thông qua cái clip này vì thật ra thì cái clip này cũng là clip đầu tiên tụi mình thực hiện mà reaction với nhau nhưng mà nên là nhưng mà trước đi rồi nên mà sao ha rồi <laughs> tiếp đi tiếp đi nha ông sao ông sao mình muốn nói nhưng mà riêng đối với mình đó ha thì mình cảm thấy là mình đang thật sự là chia sẻ đầy đủ hết tất cả những thứ mà mình đang rất là chỉ muốn chia sẻ luôn ừ. có thể là ở cái khúc đầu mình có hơi khớp nhưng mà khúc à... cuối khớp luôn <laughs> <laughs> nhưng mà hả nhưng mà cái mình coi và giống như là mình mình cũng đã chia sẻ mình bộc lộ ra hết luôn mình cảm thấy là mình không có giấu giếm gì với những cái uh, chia sẻ vừa rồi của mình nó là trôi chảy nhất từ trước tới giờ đối với mình luôn à. um, tới tới cái ý nên mà của mình đi ha ừ. thí dụ đây là một cái clip đầu tiên tụi mình reaction với nhau thôi nên là nếu mà có những cái um, điểm khiếm khuyết á thì mình mong mọi người có thể góp ý và cũng như là um, comment lên để tụi mình có thể cải thiện thêm và nếu mà các bạn muốn tụi mình reaction tập phim nào á của bộ phim nào á thì các bạn cũng hãy comment ha thì um, tụi mình sẽ cân nhắc và nếu có cơ hội tụi mình sẽ ngồi chung với nhau nếu mà còn chơi chung với nhau ha sẽ ngồi chung với nhau mà reaction nữa ha thôi mấy bạn ơi yên tâm đi sau này là nghỉ chơi hết rồi mọi người nghỉ chơi hết rồi gặp sóng thì ngoài đời còn nói chuyện nhau là là là biết nha bây giờ um, tụi mình chắc là cũng chia sẻ nhiều rồi ha ừ. cũng đầy đủ rồi tại vì nếu mà tụi mình chia sẻ nữa là cái video này dài tới tết luôn tết. nên nó là chắc là dừng lại video này cũng được rồi ha cảm ơn mọi người đã quan tâm và xem hết chiếc clip này của mình nếu mọi người phải tạo cho tạo cho bản thân mình ba cái account nha mọi người đó <laughs> mọi người lóc cho một cái account like mỗi một cái account một like nha mọi người <laughs> ý mình là như vậy tao đó. là chủ vlog tao cũng không dám <laughs> nhờ mọi người vậy luôn á tao tao cảm thấy bị ngại luôn không gì nè phải kiểu ờ, gì các bạn nếu ờ, mà yêu thích kênh của ký kỳ cục thì hãy surprise đúng rồi mọi người đăng ký <laughs> comment share nữa nha mọi người <laughs> này mà không dám đòi hỏi nha nhưng mà làm được càng tốt mình cảm ơn <laughs> bây giờ thì chào tạm biệt um, và hẹn gặp lại mọi người ha chào tạm biệt tạm biệt mọi người chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ Lỡ tao xuất video vào buổi sáng thì sao?